cho ngày hôm nay tại vì ở dưới đây chắc chắn là tất cả đều là con nhà người ta hết ở đây là phải những người giỏi lắm mới vô được ở đây là đúng không và bài hát này trước kia xin dành tặng cho tất cả các anh chị có mặt hôm nay và chúc các anh chị có một năm làm việc thuận lợi à, tiền vô với nước và sức khỏe nha